phụ nữ Việt qua Ả Rập Xê Út, lao động xuất khẩu hay nạn nhân buôn người. Chuyến bay từ Ả Rập Xê Út chở theo 240 nữ lao động Việt, trong đó có 29 chị được bốc từ trung tâm Saken là văn phòng chuyên trợ giúp người lao động nước ngoài bị cơ nhỡ đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn chiều tối 3 tháng 9 vừa qua. Trang mạng mạch sống media.org của tổ chức PPSOS đưa tin này cùng tối ngày 3 tháng 9 và cho biết đây là những phụ nữ Việt sang Ả Rập Xê Út làm nghề giúp việc nhà và theo cách nhìn của PPSOS thì khả năng đây là những nạn nhân buôn người. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, các nữ lao động này được đưa đi cách ly, mỗi người phải trả 500.000 đồng Việt Nam phí vận chuyển. Có người trả bằng Mỹ Kim vì không có tiền Việt, số còn lại cho biết hoàn toàn trắng tay sau thời gian sống lây lất ở Ả Rập Xê Út. Đường dây viễn liên RFA đã nối mạng được với chị Đinh, người dân tộc Bina, quê ở Bình Định, hiện đang ở một khu cách ly thuộc tỉnh Quảng Ninh. Mừng lắm, không biết nói thế nào luôn. Về cách ly thì phải đóng tiền xe, nhưng mà bây giờ trong tay không có lấy một đồng luôn chị rất lo, bây giờ chỉ mong được về nhà chứ không đi Ả Rập nữa đâu. Đi Ả Rập ở nhà, chủ bị nó hành hạ, đánh đập đau ốm thế này, giờ mắt trái không nhìn thấy, tai bên trái không nghe được nữa. Chị Cầm, người dân tộc Thái ở Thanh Hóa, cho biết. Chị về đến Việt Nam rồi, đang cách ly ở quân đội Quảng Ninh. Hiện tại, giấy họ thông báo là 8 triệu 900 mấy mà chưa có tiền nên chị vẫn chưa nộp. Chị đi mà không được may mắn cho lắm, chuyển chủ nhiều, chuyển bốn chủ luôn. Chủ đầu tiên con bị tàn tật, chủ thứ hai một ngày ngủ có 4 tiếng, chủ thứ ba nhàn hơn vì nhà nhỏ, chủ thứ tư thì khỏi nói, 12 giờ khuya mới được nghỉ. Được 12 tháng hỏi lương, nó không trả, nó còn đánh chị. Chị bảo lại thì nó đưa ra văn phòng được một tháng chị phải bỏ ra 28 triệu 500 ngàn chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc của công ty chị. Ông lấy tiền đó mua vé cho chị, không còn đồng nào luôn, may mà còn cái thân về đây. Từ đâu và dựa vào đâu mà mạch sống media.org của BPSOS có thể quả quyết con số 29 phụ nữ về từ Ả Rập Xê Út là nạn nhân buôn người? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS cho biết, đây là những người đi lao động hợp pháp qua chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Công việc của họ là giúp việc nhà cho những gia đình người Ả Rập Xê Út với hợp đồng 2 năm. Hầu hết, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đã mãn hạn 2 năm nhưng chưa thể về nước và phải tạm trú ở trung tâm Saken thuộc thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trung tâm Saken là nơi tạm trú cho những người lao động ngoại quốc bị cơ nhỡ. Chúng tôi được biết trường hợp này bởi cô Ha Thái Ayun và những người Tây Nguyên thuộc nhóm tinh lành của cô Ha Thái Ayun này. Qua cô Ha Thái Ayun thì chúng tôi kết nối và nói chuyện được với một số người đang ở trung tâm Saken. BPSOS đã lập hồ sơ từng phụ nữ chạy đến trung tâm Saken, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tiếp. Khi họ đến cầu cứu trung tâm Saken hồi tháng 4 thì chỉ một chi tiết là muốn chính phủ Việt Nam giúp hồi hương bởi họ đã kẹt bên Ả Rập Xê Út rất lâu rồi. Nhưng khi chúng tôi phỏng vấn và tìm hiểu tại sao họ ở trong trại đó, họ ra khỏi nhà chủ trong hoàn cảnh nào, thì chúng tôi mới nhận diện ra được khá nhiều người trong trại này là nạn nhân buôn người. Theo đúng định nghĩa của Liên Hiệp Quốc thì nạn nhân buôn người bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, họ bị bóc lột sức lao động, làm việc 18 tiếng một ngày, có người đến 20 tiếng một ngày, nhiều người làm quần quật mà không được trả lương. Yếu tố thứ hai, họ không tình nguyện bởi phần lớn đã hết hợp đồng 2 năm, nhưng không được rời nhà chủ bởi vì phía nhà nước Việt Nam nói rằng không có chuyến bay. Công ty xuất khẩu lao động không đưa họ ra, đưa ra thì có thể phải bồi thường, phải nuôi ăn họ, nên đã ép họ ở lại nhà chủ để tiếp tục lao động, đó là yếu tố không tình nguyện. Và yếu tố thứ ba, rõ ràng đây là họ cắn răng chịu đựng vì cứ nghĩ làm hết 2 năm rồi về nước thôi. Họ không nghĩ đến việc thoát nên hiểu cách nào đó là họ tình nguyện ở lại. Nhưng chính vì dịch bệnh, Thành mới lộ ra họ không tình nguyện mà bị ép ở lại và lộ ra cái tình huống buôn người. Chính chúng tôi phải làm cuộc điều tra từ nhiều nguồn và ráp thành hồ sơ cho từng trường hợp một. Sau đó chúng tôi chuyển lên bộ phận chuyên trách phòng chống buôn người ở Bộ Ngoại giao Mỹ, được họ giới thiệu đến Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bên Ả Rập Xê Út. Chúng tôi cũng liên lạc thẳng với Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam bởi vì vấn đề buôn người có sự chuyển dịch con người từ quốc gia này đến quốc gia khác. Chúng tôi là được giới thiệu đến tổ chức quốc tế chuyên giúp hồi hương và họ đã trợ giúp những nạn nhân mà chúng tôi đã nói chuyện. Sau đó thì Hội đồng Nhân quyền của Ả Rập Xê Út cũng vào cuộc, họ đã huy động cảnh sát để can thiệp và giải cứu. Như vậy, trong số 240 người về Việt Nam hôm 3 tháng 9, thì có 29 người ở trung tâm Saken mà PPSOS đã làm việc chặt chẽ với họ. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có nhiều lao động Việt hầu hết là nữ, đang làm cho chủ thì cũng được thu xếp cho về trong chuyến này. Khi được biết có chuyến chuyên cơ chở đội tuyển bóng đá Việt Nam sang đá tranh với đội tuyển Ả Rập Xê Út trong vòng loại World Cup của FIFA, chúng tôi mới nhân thể bắt đầu vận động với những đường dây mà chúng tôi vừa trình bày để yêu cầu Việt Nam đưa các chị em về. Thực sự ra còn cả nghìn người đang cần về nhưng rất tiếc chỉ có chỗ cho 240 người thôi cũng có thể có nhiều nạn nhân khác trong số 240 người đó mà chúng tôi chưa hề liên lạc và chưa hề biết đến họ. Để kiểm chứng, RFA gọi cho những người còn lại trong trung tâm Saken và đã gặp chị Gấm quê ở Long An qua Ả Rập Xê Út từ năm 2019. Lúc đi thì cũng lên công ty Thành Đô ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để học tiếng Ả Rập. Nói chung, thầy dạy xong, qua đây nói không ai hiểu hết. Mình xuất cảnh tháng 9 năm 2019 tới sân bay Riyadh thì môi giới ra đón đưa về nhà chủ và nhà chủ thì giữ em giặt quần áo, ủi đồ, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng luôn. Nói chung, nhà chủ coi mình không ra gì hết. Coi như nhà nó ăn hết, còn đồ thừa thì tự mình vét ăn. Một ngày ăn một cử chính thôi, đói quá thì rình chủ đi đâu, mình chơm rồi giấu trong phòng để tối ăn. Điện thoại thì văn phòng môi giới không bắt máy, mà có bắt thì chỉ biết nạt thôi. Nói người ta làm được, mình làm được. Do chủ đầu tiên, vì mình không chịu theo ý ổng nên ổng đánh mình, mình ra công an lần đó, người ta cho về nước. Nhưng mà do dịch bệnh, sân bay đóng cửa, không về được. Thế là văn phòng môi giới ở đây bán mình cho văn phòng môi giới khác. Văn phòng môi giới khác đưa mình vào nhà chủ khác. Nói chung, nó bán mình qua bốn chủ rồi. Trong thời gian làm tạm thì văn phòng môi giới lấy tiền hết, mình không biết đến đồng bạc nào luôn. Chủ nào cũng không tốt, cũng đánh mình bầm người. Mình canh lúc họ đi ngủ chạy ra đường, vừa chạy vừa ngoắt xe, có chiếc xe đậu lại, kêu công an giùm mình. Người ta đưa mình về trại Saken này. Mình là người bị lừa mua bán, mang tiếng đi nước ngoài mà giờ trong tay không có đồng bạc nào hết ráo. Người thứ hai, chị Hathan Ayun, dân tộc Ede ở Buôn Ma Thuột, bị nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh xếp vào diện đặc biệt vì đã tung lên Facebook một video clip cầu cứu. Em vào nhà chủ tóm lại làm từ A đến Z luôn. Ăn thì không đủ, đau ốm thì phải đưa tiền lương cho bà chủ, bà mới đưa đi khám. Em gọi điện cho công ty môi giới báo, nếu đổi chủ khác thì em phải làm lại từ đầu. Em cắn răng làm được 2 năm thì hết hạn, Bà chủ bảo em đi check corona, test covid để 3 ngày sau về nước. Tháng 11 năm 2020, có một cô cảnh sát hay công an gì đó đưa em ra phi trường, chờ mãi đến tối không có máy bay, bà chủ ra đón em về, ở thêm 7 ngày nữa, em đòi ra văn phòng. Ngày 29 tháng 4 là lễ Ramadan, thì tất cả các văn phòng chuyển người về Riyadh này hết. Vào đây họ bao ăn ngày ba bữa, chờ về nước – em thấy tất cả các chị em vào đây đều bị chủ hành hạ, đánh đập, trốn ra nhà, chủ không có tiền lương, không hành lý, không có gì hết. Chị em tập hợp là một cái video lên mạng xã hội cầu cứu về nước, từ đó PPSOS lấy hết thông tin của các chị em gặp khó khăn. Ba ngày sau, ông Nguyễn Quốc Khánh là quản lý người lao động ngoài nước ở Đại sứ quán Việt Nam vào đây dọa, nói cái video của em có phần chống đối nhà nước Việt Nam. Chị Hoa Thái Ayun không thể về nước hôm 3 tháng 9 là vì không có tiền đăng ký vé máy bay, tuy nhiên chị cho biết. Trước đó 3 ngày thì tự nhiên văn phòng lại gọi em bảo là bạn không cần phải bỏ tiền, đại sứ quán mua vé cho về. Vì đã bị cho là đặc biệt, nay lại nhận thêm sự ưu đãi đặc biệt nữa thì từ Đại sứ quán Việt Nam, chị Ha Thái Ayun cho hay chị cảm thấy ngần ngại sau đó nên đã xin văn phòng Kasen cho ở lại thêm một thời gian nữa. Chỉ tính riêng trung tâm Kaizen ở thủ đô Riyadh thì trước đã có 26 nữ lao động Việt qua Ả Rập Xê Út làm ô xin mà bị chủ bạo hành, ngược đãi, lạm dụng. Con số 26 trường hợp tăng lên dần thành 38. Trong số này, 29 người đã về Việt Nam hôm 3 tháng 9, hiện 9 phụ nữ còn lại chưa biết khi nào được hồi hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Phụ nữ Việt qua Ả Rập Xê Út, lao động xuất khẩu hay nạn nhân buôn người